xì ha Nhi chúc mừng năm mới nha Rồi uh, ờ, lọc thôi Việt Nam xì lọc thôi được rồi được rồi vậy được rồi hỏi cảm ơn vậy chứ làm ờ, tốt được rồi rồi anh thợ nha này uh, gửi lì xì lọc cho anh thợ đầu năm nay mùng chín anh nào cũng có hết rồi anh kia luôn dạ anh gửi nha này là của ờ, chị Dung nè Phương nè rồi hai người rồi à, <laughs> bắt đầu giờ hôm nay mình mình làm nha rồi giờ anh em mình làm đi à, thưa cô chú anh chị và các bạn nha hôm nay thì mình sẽ tiến hành khởi công tiếp tục làm cái dự án máy ấm bữa nay là mùng 9 tháng 9 nha máy ấm dưỡng lão này thì nó đang uh, bước đang ờ, xây dựng ở trong là địa chỉ đây là ấp Tân Lợi xã Tân Thới, à, Tân Thới huyện Phong Điền của thành phố Cần Thơ đây xin đây nè này là cũng, ờ, khởi công tiếp tục mùng chín hiện chút xíu nữa Phước sẽ cập nhật tiếp cái danh sách mạnh thường quân à, cũng như là báo cáo à, chi tiết à, à, thu chi của từ ngày 23 cho tới à, ngày uh, 20 28 là 28 là tại vì từng đó là mình làm từng cuối chút nữa Phước sẽ ờ, báo cáo và ờ, cập nhật luôn thì tại vì Phước cũng ờ, trong thời gian qua thì vợ Phước cũng mới xanh xong á nên lưu bu rồi Phước là chưa có cập nhật được tại vì xanh cận Tết luôn bởi vì giờ hôm nay Phước ghé lại để cập nhật cho cô chú anh chị luôn và trong thời gian mình chờ đợi cúng nha à, Phước sẽ đi sơ qua cho cô chú anh chị xem cái của mình đang tiến hành và làm như thế nào tới đâu đi giờ vô từ đi ngoài đi cho nó sáng cái này là chừng nữa sẽ còn một cái đường nữa là cô chú anh chị đường 5m6 tới đây nè như Phước cập nhật cái đường đường đi bên hông tổng diện uh, tích đất đó là 329 mét vuông nhưng mà diện tích của uh, sử dụng là trên 400 mét vuông luôn mình sẽ chia làm hai gian nha có một gian hông và một gian bà Hồi ờ, trong Tết thì ờ, Phước cũng đã ờ, nhờ sự hỗ trợ của mạnh thường quân á để lợp xong cái phần mái rồi phần mái thì chút nữa mình đi vô trong mình quay đây là những cái cửa sổ để thông ra ngoài nhìn ra mé sông để anh cầm máy cho anh quay cho nó dễ ừ, ừ. gì ừ. nữa chồng ờ đó giờ phước sẽ đi nha đi một vòng cho cô chú anh chị xem nha đó mình sẽ còn cái đường đi bên hông nữa đây lọt xong rồi giờ Phước đi vô trong nha đây nè cô chú anh chị cái này là cái gian bếp nha thì hôm nay thì ờ, mình sẽ tiến hành ờ, làm những cái phần như là xây nhà tắm nè đây cô chú anh chị thấy ờ, những cái phần gạch này không quên phần chét này mình chét lên tới trên này nè Phước sẽ ốp gạch tới một m tám nhưng mình chét trước về xong rồi mình sẽ ốp gạch lên và sau đó thì mình mới tô luôn là cho nó liền cho nó đẹp phần này là cái bếp nữa mình sẽ xây cái bếp đây rồi cái này cửa sổ để thông ra bếp cho nó thoáng bên đây là cái kho còn bên đây là cái nhà vệ sinh để ở ờ, phía sau dành cho khách tham quan đồ hay là ghé thăm các cụ này là cổng sau để thông ra đằng trước và nữa mình sẽ đặt mấy băng đá đây đây là đường đi là một m tám nha rất là rộng để tiện cho việc ờ, di chuyển các cụ luôn à, có thể bằng à, xe lăn hay gì đó và nếu mà trong thời gian đầu này à, hay là về sau mình có thể đặt giường được luôn rồi trong thời gian đầu này mình có thể để võng ở đây cặp bên đây đây là một gian gian này là ông hay bà gì cũng được đó gạch phước sẽ ốp lên một mét tám hết đấy không chét xi măng lên một phần hết trơn đó cô chú anh chị đó mình đã lợp toan xong rồi ha đó. đây là một gian một gian thì rất là rộng còn bên đây thêm một gian nữa dự tính là chắc à, khoảng à, cỡ à, phim từ 6 tầng đến 8 tầng nữa sẽ xong nếu mà đủ kinh phí làm theo tiến độ như vậy tại vì có phần còn phần nền nữa phần gạch ốp tường còn nhà gạch nhà vệ sinh nữa nhà vệ sinh thì Phước sẽ ốp full tường luôn ủa quên full gạch để cho nó sạch mấy chỗ này thì mình lên một mấy tám hết gạch để cho mấy cụ mà lỡ có đụng tay vô nó không có dơ tiền cho việc vệ sinh với lại nó sạch mà nó sáng nữa ở đây thì uh, cái người giữ kho ở đây anh chị giữ kho ở đây anh chị uh, mới dời vô để chuẩn bị tiến hành làm cái sân ở trước đây là phòng thờ bên đây thì chừng nữa Phước sẽ để ờ, cái bản tri ân bản tri ân danh sách tất cả các quý mạnh thường quân hỗ trợ để thành lập nên cái máy ấm này còn bên đây là một cái lỗ này lần nữa để mình để một cái tấm kiến kiến 10 ly để mình ở trước này vừa khi bước vào mình có thể nhìn ra tới đằng sau luôn và nhìn nó rất là đẹp mình sẽ ốp full gạch ở đằng trước này nhìn cho nó sáng cái bảng ờ, của máy ấm Phước sẽ để ở trên này ở trước này thì cổng gào ngay giữa này ngay giữa này nè ngay chỗ mà chỗ cái nhà này thì Phước sẽ để một cái tượng quan âm tượng quan âm ở đây kế bên thì mình có mấy cái ờ, cái ờ, cái hồ nhỏ để mình bỏ cá hay ba ba hay rùa gì đó khi mà Phước vô tình thấy ờ, ai bán đó Phước mua về như là thay vì mình phóng xanh mình phóng ra sông thì mình đem về để mình nuôi để ờ, kế tượng Phật luôn hiện tại thì uh, uh, phần uh, máy cũng đã xong uh, phần cửa thì uh, các cửa này nè thì trong Tết thì Phước như đã cập nhật ở clip trước đó, thì Phước có nói là đã cọc 10 triệu và đợt này thì cũng đã đủ tiền xong luôn cái dàn cửa thì à, trong à, tuần này hoặc tuần tới sẽ à, người ta đặt cọc rồi thì người ta sẽ tiến hành vô cửa để mình gắp vô mình gắp khung trước nha mình gắp khung khung xong rồi mình mới gắp cửa vô thì cái dàn cửa không đó, tổng cộng là gần 50 triệu giờ là chi phí nặng à, nhất là sẽ còn lại là cái à, phần à, lao phong phần à, lót gạch này lót gạch sàn với lại ốp tường ốp tường thì hiện tại là Phước cũng đã hỏi hai chỗ một chỗ thì họ lấy ờ, giá là 97.000 một mét vuông Tuy nhiên á, loại đó là gạch loại 2 nên Phước cũng đã liên hệ ở một chỗ khác nữa à, nhân dịp này là Tết á, nên à, họ cũng vừa khai trương á, cô chú anh chị nên họ mới à, lấy à, giá là hữu nghị là 100 ngàn một mét vuông Tuy nhiên gạch là loại nhất thì à, tổng cái diện tích mà để à, ốp tường là gần hai trăm rưỡi phần à, sàn thì mình à, lót gạch khác sàn này thì mình lót gạch khác nha sàn này nó dao động từ 110 đến 120 một mét vuông thì khoảng là 400 mét vuông thì nếu tính hết tất cả các phần gạch luôn là Phước à, đã dự tính sẵn là gần dao động từ 70 đến 73 triệu còn phần la phong thì tài chưa làm tới Phước chưa có tính tại vì mình à, phần lão phong là phần sau rồi chung với điện nước khi mà nó gần hoàn thiện ở đằng trước này thì à, Phước sẽ lên một cái à, khoảng cỡ 5 tấc đến 6 tấc sau đó mình sẽ làm cái hàng gào giống như bên kia như nè đó Phước phóng lên cho cô chú anh chị xem nha đó giống như gào giống vậy đó đó thấy không đó gào trắng tuốt nặng đó đó mình sẽ làm cái gào như vậy còn này là cửa nữa mình sẽ làm cửa lùa còn bên đây nếu về sau nữa có kinh phí nữa Phước sẽ ra khoảng 2 mét rưỡi đến 3 à, mét mình kéo dài hết này luôn làm cái đường bờ kè cái bờ kè mình sẽ nhồi cọc xuống sau đó mình sẽ đổ mình lót rồi luôn để cho nó sạch sẽ mình làm một cái bàn ông thiên ở ngoài để à, các à, cụ có thể chiều ra đốt nhang đồ này nọ à, Phước cũng rất là mong à, sự chung tay góp sức của cô chú anh chị để cho máy ấm sớm hoàn thiện thì hôm nay cũng là mùng 9 tháng 9 nha mình à, tiếp tục khởi công cũng nãy cũng giái đất đai đây cho ông bà khuất mặt khuất mại ở đây cho mọi việc à, xảy ra à, diễn ra nó à, trơn chu với lại suôn sẻ để cho máy ấm à, hoàn thiện sớm rước các ông bà cụ bà neo đơn về à, hôm trước á, có một cái chị nào á, nói là nhắn với Phước là sẽ hỗ trợ cái phần à, điện đồ á thì nếu mà chị có xem được clip này chị nhắn tin lại Phước nha tại vì à, Phước à, mất rồi mất cái số liên lạc của chị rồi tại lúc đó là chưa có khởi công nữa mà chị ấy <laughs> nhắn tin trước mà giờ lâu quá rồi Phước quên rồi bây giờ thì Phước sẽ cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nha à, đã hỗ trợ à, trong tuần này từ ngày 23 tháng 1 năm 2022 đến ngày hôm nay là mùng 9 tháng 2 năm 2022. Dạ. Rồi bây giờ Phước ờ, xin phép cập nhật cái danh sách mạnh thường quân nhé. À, hỗ trợ từ ngày 23 tây tháng 1 đến ngày 9 ờ, tháng 2 năm 2022. Cũng tức là phần 13 tuần 8 à, dự án máy ấm dưỡng lão. Thì ờ, số thứ tự tiếp theo sẽ là 264 thì những cái số thứ tự trước thì cô chú anh chị có thể xem lại à, ở những clip trước Phước đã cập nhật còn à, bây giờ Phước sẽ cập nhật tiếp tuy nhiên á, về sau thì cập nhật bao nhiêu thì Phước sẽ à, chuyển lên cái bảng trên máy ấm trên đây cái bảng mà tri ân à, tất cả các quý cô chú anh chị mạnh thường quân thì bây giờ đầu tiên là Phước sẽ cập nhật cái à, cái à, cái gì nè cái danh sách nha danh sách mạnh thường quân trước đầu tiên á là cô chú Hồng Cường ở à, Vũng Tàu à, cô chú này hỗ trợ lần 4 hỗ trợ thêm 20 triệu anh chị Thu Vinh ở Mỹ hỗ trợ 500 USD anh Nhi và chị Linh ở Đức hỗ trợ 10 triệu vợ chồng em Nhung Trần ở Mỹ hỗ trợ 3 triệu 6 cô Mai Nguyễn ở Mỹ hỗ trợ 500 USD đổi ra luôn là 11 triệu 675 ngàn đồng chị Nguyệt ở Úc hỗ trợ 2 triệu thì chị này hỗ trợ à, tượng Phật tuy nhiên Phước sẽ cộng dồn vô luôn và sẽ à, cập nhật trên cái bảng à, tri ân đó luôn thì nói chung là cập nhật à, gửi hỗ trợ về tượng hay là hỗ trợ về dự án máy ấm thì nó cũng sẽ tất cả là chung trong à, cái máy ấm này hết và tất cả đều Phước đều lưu ở trên bảng tri ân bà Cam Thị Tư ở Cali hỗ trợ 500 USD à, chị Quách Ái Mỹ ở Cali, Mỹ hỗ trợ 200 USD. Anh chị Thảo Thái Thành Lê ở Cali, Mỹ hỗ trợ 300 USD. Anh chị Estefania à, Derrick Richen Trần ở Cali, Mỹ hỗ trợ 300 USD. À, chị Ba Hô ở Vũng Tàu hỗ trợ 20 triệu. Gia đình NBNL ở Na Uy hỗ trợ 10 triệu dì Thanh Diệp ở Mỹ hỗ trợ 3 triệu cô Hoa Minh ở Houston Texas hỗ trợ 100 USD bạn heo hỗ trợ 300.000 đồng thì tổng cái số tiền à, nhận được là 124 triệu 200 ngàn đồng Dạ thì à, cộng với, chung với cái quỹ cũ Phước còn giữ là 58 triệu 879 ngàn đồng thì tổng cái số tiền là 183 triệu 100 ngàn đồng thì à, trong à, từng mà từ ngày 23 từ ngày 23 đến ngày 28 à, Tết thì mình chi những cái sau tôi sẽ cập nhật nha à, là vật tư là 23 triệu 9 trừ ra 23 triệu 9 nha cộng với công thợ là 15 triệu 690 ngàn đồng à, và cái lúc đó cũng là đã hết cái phần à, hết tháng của tiền à, giữ kho anh chị giữ kho thì anh giữ giữ kho thì à, giữ đồ đạt đổ đây nè vật tư đồ nè thì là 3 triệu trừ thêm 3 triệu với à, vàng giáo mình thuê trừ thêm một triệu nữa là cũng đó là tới tháng cơm nước đá cà phê thì phước cộng chung luôn của hai tuần là 700.000 đồng thì tổng cộng mình trừ thêm là 20 triệu 390 ngàn đồng với ờ, Phước cũng đã thanh toán cái tiền à, cọc cửa à, nguyên tất cả cái dàn cửa là gần 50 triệu thì à, đợt trước mình đã cọc 10 triệu thì đợt này mình trừ thêm 40 triệu nữa là Phước đã thanh toán thì tổng luôn là trừ hết là mình còn lại là 98 triệu 789 ngàn đồng thì đã xong cái phần dàn cửa tiền cửa thì bây giờ à, 98 triệu 789 ngàn đồng này thì hôm nay Phước sẽ à, đi à, coi gạch như thế nào để mình tiến hành mình ốp cái phần gạch gạch sàn gạch nền thì như à, dự tính là khoảng từ 70 đến 73 triệu như đầu clip Phước đã nói là Phước đã hỏi hai nơi một nơi là gạch ốp tường là mình hỏi là 97 ngàn một mét vuông nhưng mà gạch loại 2 còn có một chỗ là họ lấy 100 ngàn đồng một mét vuông nhưng mà gạch lỗi nhất đó là do họ mới khai trương và họ muốn ờ, khai trương nhà mùng 9 đó, họ muốn ờ, giảm để ờ, cũng góp phần như là hỗ trợ phụ cho mấy ấm dưỡng lão tại họ biết mình cũng đang làm từ thiện thì bữa nay Phước sẽ đi hỏi coi như thế nào còn cái phần lọn gạch lót sàn thì Phước sẽ gắng cố gắng uh, hỏi để kiếm được một cái giá nào đó nó tốt nhất có thể ta nó sẽ dao động là khoảng 400 mét vuông lót nền thì từ 101 đến 120 thì để Phước hỏi như thế nào thì có gì à, video ở phần sau làm xong tuần này Phước sẽ cập nhật tiếp cho cô chú anh chị xem để tiện theo dõi luôn à, còn cái nữa là về sau thì à, cái phần à, mình còn nặng cái phần là tiền sàn không quên lao phong cái phần lao phong mình còn nặng cái phần lao phong lao phong thì như là phước chỉ tính sơ thôi hồi nãy là Phước có hỏi á, là tại hôm trước là mình cần lập à, ton nào Phước có hỏi luôn cái đội mà để lập ton á hỏi luôn là họ nói là lập luôn khoảng gần 40 à, triệu là đóng lao phong đội là loại đẹp luôn đó mình phán cho họ làm với lại nó nặng cái phần là cái phần mà mình mua đá nè đá mà để à, gạch nền là khác nha còn mình phải có mua thêm một cái mấy cái bít ton á cô chú anh chị để mình trải lên một lớp bít ton rồi mình mới ốp gạch nói chung là cũng còn rất là nhiều chi phí à, Phước cũng rất là mong à, sự chung tay góp sức của cô chú anh chị à, quý mạnh thường quân trong và ngoài nước à, để à, ờ, góp sức cho cái máy ấm nó được à, hoàn thiện à, nhanh và giống như là suôn sẻ nhất để rước ông bà về chăm sóc thì à, đầu năm mới Phước cũng à, kính chúc tất cả các cô chú anh chị quý mạnh thường quân à, và những à, bạn à, luôn đồng hành theo dõi trên kênh YouTube cũng giống như là kênh à, fanpage Phước Cần Thơ một năm mới à, dồi dào sức khỏe luôn bình an à, vạn sự như ý à, tiền vào như nước để làm thành công trong mọi việc để mình có tiền mình nhiều một tí mình giúp đỡ cho những cái ông bà cụ neo đơn khó khăn rồi hoa dạy phước xin chào cô chú anh chị và các bạn nha hẹn gặp lại cô chú anh chị ở một cái clip sau khi mà tuần sau chắc lại là mình đã ốp thôi xong cái phần gạch luôn rồi giờ thì bữa nay xây nhà vệ sinh thì số tiền Phước còn giữ là 98 triệu 789 ngàn đồng nhé Bye bye và hẹn gặp lại